cái tư duy đầu tiên là gì là chúng ta phải dám ước mơ vậy ước mơ là gì hả các anh chị rồi kiên đố các anh chị một câu nữa nha cái người nghèo nhất trên cái thế gian này là ai các anh chị hãy comment xuống bên dưới đi ạ à. cái người nghèo nhất trên thế gian này là ai cái người nghèo nhất trên thế gian này không phải là một người không có đồng xu nào dính túi hoặc những người đang quay nợ vì thiếu nợ rất nhiều mà người nghèo nhất trên thế gian này đó chính là những người không có nổi một ước mơ không dám mơ ước luôn các anh chị ạ à. năm 1979 thì người ta có làm một cái cuộc phỏng vấn một cái cuộc khảo sát của trường đại học Harvard bao nhiêu trong số anh chị chúng ta biết trường đại học Harvard à thì comment xuống bên dưới là biết đi ạ à. trường đại học Harvard là một trong những cái trường gì danh giá nổi tiếng nhất trên thế giới và sao các anh chị ạ à? Không vào năm 1979, người ta khảo sát 100 người đang học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ở đây và các anh chị biết đó ai mà học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học Harvard đều là tinh hoa đều là anh tài đều là những người thông minh giỏi giang nhất trên thế giới tham gia vào chương trình học này và người ta đặt ra một câu hỏi là gì các anh chị bạn đã có ước mơ chưa có mục tiêu chưa và đã viết ra giấy cái kế hoạch để mình đạt được điều đó chưa thì cái nhóm số 1 là 3% thì sao các chị nói rằng tôi đã viết ra rồi ra ước mơ và mục tiêu kế hoạch tôi ra giấy rồi xong xuôi rồi rõ ràng rồi và cái nhóm thứ hai là gì anh chị là 13% nói rằng tôi có mục tiêu ở trong đầu nhưng tôi chưa có viết ra kế hoạch và nhóm thứ ba là gì anh chị 84% nói rằng tôi không có mục tiêu và ước mơ gì hết tôi chỉ biết học lấy cái bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh thôi rồi sau đó thì sao các anh chị ra đi làm hên xui kiếm được công việc ngon thì thì hên và một cái điều rất là thú vị các anh chị ạ à, 10 năm sau cái nhóm nghiên cứu này đi khảo sát lại đúng 100 người đã từng tốt nghiệp đại học à, Harvard cái chuyên ngành là thạc sĩ quản trị kinh doanh mà các anh chị đã biết đó những cái người mà tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ra cũng phải làm ông này bà kia cũng phải đi về nước của mình có thể làm thứ trưởng bộ trưởng của một quốc gia luôn các anh chị ạ à. hoặc có thể làm CEO giám đốc của bất kỳ những cái công ty lớn nào tại vì trường đại học của Harvard quá là danh giá cái bằng thạc sĩ của anh chị kinh doanh ra rất là có uy tín luôn trên toàn thế giới luôn các anh chị ạ và khi họ phỏng vấn thì họ quay trở lại kiếm 100 người này họ phỏng vấn thì họ thấy một điều rằng cái nhóm số 2 là nhóm có là 13 phần trăm nhóm số 2 là những người có ước mơ mục tiêu trong đầu nhưng mà không viết ra thành kế hoạch ra giấy thì người nhóm số 2 này có thu nhập gấp đôi so với nhóm số 3 84 phần trăm không có ước mơ và mục tiêu cũng không viết ra giấy nhưng điều đó chưa dừng lại đâu các anh chị ạ à. cái sự bất ngờ nó đến từ nhóm số 1 nhóm 3 phần trăm nhóm 3 phần trăm những người sao có ước mơ có mục tiêu và viết ra kế hoạch trên giấy một cách rõ ràng thì 3 phần trăm này có thu nhập gấp 10 lần so với nhóm 97 phần trăm còn lại gấp 10 lần so với nhóm số 2 và nhóm số 3 cộng lại các anh chị có thể thấy sự khác biệt những người có ước mơ và và và tầm nhìn không ạ à? chỉ cần có ước mơ mục tiêu và viết ra giấy lập thành kế hoạch thì sau 10 năm thôi á, sự khác biệt nó lên một trời một vực luôn các anh chị ạ à. các anh chị có thấy điều này thú vị không ạ à? thú vị thì comment xuống dưới là thú vị đi ạ à. rồi cảm ơn à, chị Hà Thị Nhiên chị Hà Thị Nhiên bữa nay vô muộn quá đầu giờ có những cái điều rất là thú vị chào chị Nhiên nha rồi cảm ơn chị Tú à hôm nay là một chương trình đặc biệt nha các anh chị ha rồi cảm ơn chị chị Nhiên rồi và có một câu nói rằng ước mơ mà không đánh thuế tại sao bạn không ước mơ có phải không anh chị chỉ đơn giản ước mơ thôi nhưng mà 10 năm sau là chúng ta có sự khác biệt rồi và có một câu nói đó là you only live once có nghĩa là gì các chị chúng ta chỉ sống trong cuộc đời này có một lần thôi do đó hãy chiến đấu đi hãy làm sao hãy sống hết mình đi sống tẹt ga đi anh chị à đừng có giữ trong người mình bất kỳ một cái năng lượng gì có bao nhiêu chơi hết bấy nhiêu để sao mau chóng đạt được mục tiêu của mình và tổng thống Donald Trump có một câu rằng đằng nào cũng nghĩ tại sao không nghĩ lớn ông ta là một người luôn nghĩ lớn các anh chị ạ à. trong khi người ta luôn chặt vật kiếm được một triệu đô la hai triệu đô la còn ông ta kiếm tiền tỷ đô la các anh chị ạ à. và ông ta chỉ gần ước mơ rằng tôi muốn là tổng thống và tôi phải trở thành người quyền lực nhất trên thế giới và ông ta làm sao ạ à? đã thành công luôn các anh chị ạ à. khi mà ông ta đã ngoài 70 tuổi rồi các anh chị có thấy ở Việt Nam chúng ta à, các anh chị có thể thấy rằng những cái người mà đàn ông 70 tuổi làm sao ạ à? được xem như về vườn rồi sắp gọi là xuống, xuống lố nơi nơi rồi rất là gọi là lon khon rồi nhưng mà ông ta vẫn đi về về năng lượng và sao à sẵn sàng đương đầu hết tất cả các khó khăn của cả thế giới này đổ lên đầu ông ta nhưng ông ta không ngán